có về xứ lạng cùng anh nơi dòng thì cùng uốn lượn quanh co ẩn vào trong đá trong núi và nhô ra giữa phố phường làng phấn quê em có lý thây ngàn năm chăn sắc cho cây hồng môi đỏ má em thơ về làng sơn quê anh nơi núi mẹ mấy ngàn cù tre câu chuyện xưa lưu dấu ngàn đời đồng đăng có khó thì lừa có nàng tô thì có chùa tam thanh nơi ai chỉ lăng hùng vĩ khôn cùng về cùng anh về cùng anh về lắm dần đi em nghe tiếng si bay trên đỉnh núi câu chuyện then khúc hát của trời đượm xây tiếng hát mời bạn tiếng lượn mùa gọi tiếng khen reo vui lên rượu say dắt em đi gập ghềnh núi rừng đi hết ngập ngừng chín bậc tình yêu có về xứ lạng cùng anh nơi dòng kỳ cùng uốn lượn quanh co ẩn vào trong đá trong núi và nhô ra giữa phố phường làng sơn quê em có lễ thay ngàn năm chạm giặc cho cây hồng đỏ má em thơ về làng sơn quê em nơi núi mẹ mấy ngàn phù tre câu chuyện xưa lưu dấu ngàn đời đồng đăng có phố kỳ lừa có nàng tô thì có chùa tam thanh nơi ai chỉ lang hùng vĩ khôn cùng vườn đi em nghe tiếng gì bay trên đỉnh núi câu chuyện then khúc hát của trời lượm say tiếng hát mời bạn tiếng lượm mùa gọi tiếng khen reo vui lên rượu say lúng liếng mất ai anh dẫn em đi tình yêu men rượu say lúng liếng mắt ai anh dẫn em đi gặp gành núi rừng đi hết ngập ngừng chín bậc